đâu thì Trâm sẽ nói luôn một lúc hen Ủa gì? Hello Thị Phương Hello Ly Trâm Hello bé Lan Hồng Hello Thị Nguyễn Mọi người vào đông một tí rồi Trâm sẽ um, test cái son mới không phải là mới đâu mà cái son này đang hot rất là hot luôn thì vừa rồi bé Ellie Phương mới tặng cho Trâm một bộ bảy màu đây thì hôm nay mới rảnh để mà review cho mọi người xem cái màu son nó như thế nào mọi người vô đông đông tí đi nhá chào xin quý vị hello thiên nguyễn phương hello phương trần hello quỳnh quỳnh mọi người có thể um, share cái livestream này dùm chăm nha hello quỳnh thi hello hồng võ mọi người vào thả tim cho chăm nào cảm ơn thiên nguyễn phương lúc nào mà trả đẹp cảm ơn chị linh nguyễn em chưa có ăn tối em định là sẽ test xong xong thì mới ăn thì bây giờ mọi người vô đông đông một tí đi rồi mình sẽ um, test cái màu son uh, râu này cho mọi người xem nhé thì bé linh Phương á, tặng cho Trâm đến những bảy màu thì Trâm cũng chưa chưa đánh lần nào hết Ngày hôm nay là lần đầu tiên Trâm sẽ test cái bảy màu này cho mọi người Thì cái son này rất là đẹp luôn Cái hộp nó giống như là một hộp quà vậy đó Rất là cầu kỳ đúng không Nè rất là xinh Mình có thể mua tặng làm quà tặng cũng được nữa Đây Mở ra Thì trong này nó sẽ có một cái phiếu Đó là phiếu bảo hành Này là phiếu bảo hành của sản phẩm này mọi người Rồi Còn đây là vài lời giới thiệu của dòng son rô này Đây mọi người thấy không Đây là cây son nè Màu này là màu đỏ cam không một là đỏ cam nha Thì à, khi mà mình mua cái hộp son này á, thì sẽ được tặng thêm một cái chai tẩy trang tại vì á, mọi người biết sao không tẩy trang rất là quan trọng tại vì khi mà mình đánh son rất là nhiều hàng ngày như vậy á, thì môi của mình mỗi ngày nó sẽ bị thâm nhiều đi thì à, tẩy trang môi đó là một chuyện rất là quan trọng trước khi đi ngủ thì mọi người nên tẩy trang một cách rất là kỹ tẩy trang cho hết son ở trên môi của mình và đi ngủ mình sẽ thoa một cái lớp dưỡng để bảo vệ môi thì như vậy sẽ rất là an toàn thì với cái dòng son râu này thì hay một cái là tặng kèm cả một cái à, lọ tẩy son rất là ok nha và cây son này chỉ giá với 265k thôi bây giờ một hồi nữa Trâm sẽ test đủ 7 màu cho mọi người bây giờ đầu tiên đó là màu 01 màu 01 đó là màu đỏ cam password nè Miên ơi bây giờ Trâm sẽ tẩy cái môi của mình đi và đánh cho mọi người xem màu 01 nha bạn nào à, xem cái livestream này với lại like và thả tim nhiều nhiều đi một hồi nữa tôi sẽ tặng cho mọi người <laughs> cho bạn đó một cái cây son này luôn <laughs> còn ai còn ai muốn mua son á, thì à, mọi người liên hệ bé Ellie Phương nha trên cái status đó trong có tag của bé tên bé vô rồi ủa mình ghim là ở đâu vậy miên quá trời người vô rồi ai thả tim cho tôi vợ một hồi nữa tôi tặng luôn hộp son nè ai thả tim cho tôi vợ ai thả tim quá trời quá đất vậy Wow, <laughs> quá trời luôn Cảm ơn bé Quỳnh Quỳnh Hello Cherry Nguyễn Thả tim gì vào À, chào tỷ tỷ thả tim mỏi tay quá em cảm ơn tỷ nhiều hồi nay em tặng cho tỷ 7 cây son này luôn nha <laughs> rồi bây giờ đầu tiên là trâm sẽ lấy hộp phấn cho chị trâm sẽ ờ, test từng màu cho mọi người nhé có 7 màu thì ờ, màu đầu tiên đó là màu đỏ cam thì ờ, điện thoại lại tắt nữa rồi vô có một tin nhắn <laughs> cảm ơn Quỳnh Thi mọi người livestream mọi người thả tim với lại um, share cái livestream này nhá bây giờ trâm sẽ test từng màu đó là màu đỏ cam màu đỏ cam đó là không một. màu đỏ cam thì nó sẽ phù hợp với lại các cô gái trẻ trung và sôi nổi đặc biệt là cái màu này nó không có kén da mọi người sợ là màu đỏ cam nó sẽ rất là đậm nhưng mà không ví dụ như môi của cô gái nào mà bị thâm hoặc là không có lên tông được thì mình xài những cái màu đỏ cam á thì nó rất là ok luôn và đặc biệt là màu này nó rất là trẻ trung thì bây giờ đầu tiên đó là màu không một nha mọi người có muốn hỏi gì cứ hỏi nha đầu tiên đó là mình sẽ bôi hết son trên môi của mình và sau đó chăm sẽ đánh cái màu không màu không một đây không một là đỏ cam vô coi thử nó có rõ không em một không một nha đây là không một nè bây giờ em phí phá trinh đó nè đúng rồi bảy màu này màu nào cũng đẹp hết trơn á phương thảo ơi quá cảm ơn mọi người nha tặng tim nhiều nhiều nhiều nhiều <laughs> rồi bây giờ mình trăm sẽ đánh cái màu không một cho mọi người xem nhé dòng kem này dòng son này là dòng son kem lì rất là lì luôn và đặc biệt là khi mẹ mình ăn hoặc là mình uống nước á, à, một cách nhẹ nhàng thì sẽ không bị dính vào cái ly hoặc là dính vào đồ ăn đó ôi không một đẹp quá chị đỏ cam đẹp không chăm chỉ cho mọi người cách đánh son luôn nhé đầu tiên là mọi người phải tạo một cái viền son cho mình trước một cái viền bên ngoài trước xong rồi mọi người hãy đánh bên trong như vậy thì nó sẽ đẹp hơn đẹp quá màu này là màu đỏ cam nha mọi người Ôi đẹp quá à đẹp. đẹp quá chắc là phải giữ luôn 7 màu xài chứ không có tặng cho ai đâu Trời ơi, cầm giùm chị đi men đẹp quá nè Góc bên đây nó mới, trời tội nghiệp con nhỏ Đây, đây là màu đỏ cam Màu này là màu 01 nha mọi người Cái cái màu này là dành cho những cô gái mà trẻ trung và sôi nổi Và theo theo trong nghĩ thì à, màu này cực kỳ tươi luôn mọi người thấy không rất là tươi luôn á à nên là không một nha mọi người cái này thì mình có thể đi chơi được nè đi tiệc được nè à, thì mình sử dụng cái màu son này đều được hết trời nổi quá à <laughs> đẹp quá à cảm ơn mọi người nhiều tại vì trâm đang tết son cho nên là không có có có trả lời mọi người được sao hôm nay mặc áo dây hai dây nhẹ nhàng vậy tỷ ơi người ta là bánh bèo mà người ta tết son mà người ta phải bật đồng hai dây cho xinh đây là màu không một đỏ cam nha mọi người nè cho mọi người nhìn kỹ hơn nè quá xinh luôn màu này đúng đẹp đúng không bây giờ ai ai mà muốn mua cái dòng son này thì mọi người liên hệ với lại bé Ellie Phương nha Trâm có tá tên bé trên Facebook rồi đó hôm nay rảnh lắm mới tết son cho mọi người đó để vô tin nhắn đi rồi cái này là không ngọt nha bây giờ Trâm sẽ tiếp tục tới màu số 2 đó là màu à, đó là màu à, màu số 2 là màu gì đây màu đỏ hồng màu đỏ hồng đây là màu số 2 nè à đúng rồi Trâm sẽ lấy luôn cái dầu ở trong này ra để tẩy môi cho nó sạch cho mọi người thấy là nó sạch như thế nào nha Tại vì cái việc tẩy trang môi rất là quan trọng Nếu mà mọi người tẩy không kỹ á, thì môi của mình sẽ bị thâm Mà thâm là khó điều trị lắm mà nha, rất là mệt luôn á À Vivi, một cây như vậy là 265k nha em Và được tặng kèm và được tặng kèm cái chai tẩy trang môi tôi vừa làm rất học phấn <laughs> mọi người cho một cái lượng à, tẩy trang môi vừa đủ đó xong mọi người bôi được không đây ừ. chỉ cần một ít thôi là đã ra hết luôn rồi đó rồi dòng sau này đẹp quá mọi người chờ tí nha tại vì mình mới vừa đánh một cái màu đỏ, đỏ cam lên cho nên là trâm sẽ chỉ cho mọi người đó là mọi người phủ nhẹm của lớp phấn lên môi để môi của mình đánh qua cái màu khác thì nó sẽ lên màu chuẩn hơn ừ. rồi bây giờ trên môi châm là không có màu gì hết đó xong rồi bây giờ cảm ơn à, Trâm sẽ đánh màu số 2 hai đó là màu đỏ hồng thì um, màu đỏ hồng này cũng rất là xinh xắn màu sau này cực đẹp luôn á phạm cẩm thu ơi bây giờ trâm sẽ đánh qua màu 02 đó là màu đỏ hồng nha mọi người yên tâm khi mà mua dòng son này á đều có một cái phiếu bảo hành hết cho nên là khi mà son có bị gì á thì mọi người có cái phiếu bảo hành đó để mà mình có thể khiếu nại lên công ty màu 02 đó là màu đỏ hồng màu đỏ hồng màu này á thì à, thì uh, dành cho một cái cô gái đó là quyến rũ và sắc sảo thì mình đánh lên coi thử là nó sexy và nó quyến rũ như thế nào nha màu này là màu 02 nè lần đầu tiên trâm đánh son này luôn và trong cảm nhận nó là một cái dòng son rất là ok đó đẹp đó rất là lì màu 02 đỏ hồng nha khi mà bước đầu tiên mình đánh lên á thì uh, môi của nó sẽ môi của mình đó nó sẽ hơi bóng nhưng mà mọi người chỉ chờ trong khoảng ờ, một tí xíu thôi là son nó sẽ lì lại liền luôn rất là đẹp màu này là màu đỏ hồng xinh ha nhìn rất là trẻ luôn á trời màu này đẹp quá chị ơi đây bây giờ thì nó còn hơi bóng nhưng mà mọi người chờ một tí xíu thôi là cái màu môi nó sẽ sẽ trầm lại và nó rất là lì luôn màu này là màu đỏ hồng nha dành cho một cô gái sắc sảo và quyết rũ chờ xíu nhá chờ xíu cho màu môi nó nó nó, nó lì lại nè À, mọi người ơi, mọi người muốn mua màu đỏ hồng này thì mọi người à, inbox cho bé Ellie Phương nha. Trong có tag ừ, bé bé Ellie Phương ở trên uh, status rồi đó. Ellie Phương ơi, em vô em trả lời mọi người dùm chị đi. Màu này là màu 02 đỏ hồng nè. Đây, em cho mọi người xem gần hơn nha dẹp không một vô đi màu này là màu đỏ hồng nè màu này đẹp đúng không màu đỏ cam á, thì nó trẻ trung sôi nổi còn màu này thì nó nó rất là sexy và quyến rũ cho mọi người cận cảnh nha đó hồi nãy mọi người mọi người nhìn thấy màu cái môi của trâm nó sẽ bị bóng nhưng mà chỉ trong một thời gian ngắn thôi thì cái sau này nó sẽ lì lại và đặc biệt hơn đó là khi mà mình ăn uống hoặc là mình uh, ăn đồ ăn á thì cái màu son này nó sẽ không có bị trôi đi rất là nhiều độ bám nó rất là cao mọi người ơi mọi người thả tim và share cái livestream này cho trâm đi à, cái dòng son này thì trâm không có bán nhưng mà bé phương tặng cho trâm đến những bảy màu cho nên là ngày hôm nay ôi màu này đẹp hả đẹp không đẹp quá đẹp màu đỏ hồng mà sao không đẹp được chị chọn màu đỏ hồng hả <laughs> à, ngày hôm nay trâm rảnh cho nên là trâm với livestream để mà test son cho mọi người á trời ơi màu này đẹp quá đẹp hả màu đỏ hồng đẹp quá à bé phương ơi em phải tặng cho chị thêm một bộ bảy màu nữa mới được nha à, mọi người ơi mọi người à, inbox cho bé Ly Phương nha một hộp như vậy á, là 265k mà được tặng thêm một cái chai tẩy trang môi rất là ok luôn và có thẻ bảo hành nữa và khi mà mua của bé Ellie Phương á, thì không có sợ bị hàng giả tại vì bây giờ hàng giả cũng rất là nhiều màu này đẹp đúng không rồi bây giờ chúng ta sẽ qua màu thứ ba màu thứ ba bé Phương hà Eli Phương à màu đẹp quá hà bây giờ hả mấy chị của chị đã chơm hết 7 màu rồi thì chị thiết nghĩ là em phải tặng cho chị thêm một bộ thôi <laughs> đẹp quá bây giờ màu số 3 đó là hồng san hô cái màu này trâm nghĩ là sẽ rất là hot tại vì à, hồng san hô là cái màu rất là lạ và đặc biệt hơn á là dành cho một cô gái hiện đại và tươi trẻ cầm cho chị đi ba ba mọi người ơi mọi người inbox cho bé phương nha bây giờ trâm sẽ test tới cái màu 03 đó là màu hồng san hô một màu rất là lạ chờ xíu nha bình thường á, thì khi mọi người đánh son xong á mọi người đi về á, thì mọi người phải ờ, tẩy trang thì khi mà mua son này á thì mình có thể dùng cái tẩy này để mà mình tẩy môi luôn rồi rất là tiện bây giờ mình sẽ dùng một ít để mà mình tẩy môi môi test được hai màu rồi màu nào cũng đẹp hết trơn á màu đó hồng đẹp quá rồi chăm đã tẩy xong rồi bây giờ chăm sẽ chỉ cho mọi người nè hồi nãy chăm đã nói rồi khi mà mình đánh một lớp son á màu nó rất là là là là, là đậm như vậy á thì mình sẽ phủ một cái lớp phấn để cho cái màu môi nó về màu tự nhiên nhất để mình đánh son lên thì nó sẽ đẹp rồi bây giờ trâm sẽ đánh màu son số 3 đó là hồng san hô Trời ơi son này xài thích lắm luôn á Ủa không ba đâu rồi Đây Màu 03 đó là hồng san hô Dành cho một cô gái hiện đại uhm, Đẹp quá nè phát trinh đó thôi để Mẹ sẽ đánh cho mọi người xem nhé Xịt vô cho mọi người thấy màu nè không nha mọi người ơi một hộp như vậy á, là 265k một hộp là 265k là một cây son và gồm có một cái chai tẩy trang nữa thì mọi người muốn mua thì inbox cho bé Eo Phương nhé tại vì bé tặng cho Trâm đến những bảy màu và Trâm ờ, ngày hôm nay rảnh cho nên là Trâm quyết định là sẽ test son cho bé và Trâm thấy nó dòng son này cũng rất là đẹp cho nên là muốn cho mọi người thấy được Trâm review son nó như thế nào nha bây giờ đây là màu 03 đó là hồng san hô một màu cực kỳ hiện đại và trẻ trung màu hồng san hô nè đánh nè ơi đẹp quá mới đánh nhẹ môi dưới thôi đó nha son này á sau này là của bé Liên Phương bán cho mọi người Bé Liên Phương chăm có tag tên bé trên cái livestream á Mọi người inbox cho bé nhá Tại vì chăm thấy á, cái dòng son này là bán trên uh, trên thị trường cũng rất là nhiều Nhưng mà mình không có đảm bảo được nó là son thật hay son giả Còn của bé Liên Phương thì chắc chắn với mọi người đây là hàng chính hãng rồi Cái màu Trâm đang đánh là màu hồng sang hô nè Rồi đẹp quá à. mọi người đánh son cho đẹp đó, thì mọi người sẽ đánh một cái viền môi trước chị em thiết nghĩ là màu này cũng đẹp đó chị à hình như mấy son này màu nào cũng đẹp cũng hot hay sao trời xinh lắm luôn á mọi người ơi màu mà trâm đang đánh đó là màu hồng san hô đẹp không ạ à? à đặc biệt là son này không có chì nha mọi người không có thủy ngân cho nên mọi người an tâm về độ an toàn bảo vệ cho môi và đặc biệt hơn á, là mình được tặng một cái chai tẩy môi thì cái chai này á, rất là quan trọng nếu mà mình không tẩy môi mình kỹ á, thì môi mình sẽ dễ rất là bị thâm nhưng mà đặc biệt là son này không có chì Trâm thấy là rất là ok mà giá phải chăng nữa Son không có chì nha mọi người chờ cho một tí nha đây tôi đã quay trở lại rồi <laughs> và lợi hại hơn xưa nói chung là tôi đang ngồi ba chị tôi và mấy bà chị ở đây là dường như mỗi bà đang me một cây rồi <laughs> phương ơi em có thể tặng chị một bộ khác được không mấy bà chị của chị me hết son của tôi rồi màu nào cũng đẹp ừ màu này rất là đẹp nè mọi người lì rồi nè màu này thì rất là hiện đại luôn đẹp quá ha mọi người nếu mà không tin về cái cái dòng son không chì này á, thì mọi người có thể dùng son để mà đi test thử và đặc biệt là phiếu bảo hành này là có phiếu bảo hành luôn à, Nguyễn Thị Thanh Thảo bé ơi một cái hộp son như vậy là 265k nha em có thể liên hệ bé Lê Phương nhé màu này là màu hồng sang hô màu này cực kỳ hiện đại và trẻ trung luôn xinh quá đây nè ừ. uhm, Thu Thảo Nguyễn cho mình một cây đỏ hồng đỏ hồng đó là 02 thì mọi người inbox cho bé Phương nha bé Phương ơi vô trả lời cho mọi người dùm chị nhé bây giờ chị sẽ test qua màu 04 màu 04 đó là màu màu 04 đó là màu hồng đất màu này thì cực kỳ trời ơi, em rung miết một màu này thì cực kỳ là <laughs> tội nghiệp màu này cực kỳ rất là tay dành cho những cô nàng mà à, thích cái sự mà nó tay nó sang trọng một tí Trâm thì lâu lâu Trâm vẫn hay thường xài màu hồng đất tại màu đó cực kỳ tay luôn giờ Trâm sẽ đánh màu hồng đất cho mọi người xem nhé mọi người ơi mọi người muốn mua son này thì mọi người hãy để lại uh, inbox cho bé Lily Phương nha bé yêu Phương nha chứ uh, tại vì dòng son này ở trên thị trường bán rất là nhiều nhưng mà không có đảm bảo là hàng thật đâu nha trên trăm không có đảm bảo cái chuyện đó Trời lì lắm luôn á Bôi mà không ra luôn á có ai mong chờ coi màu hồng đất giống như tôi không tại vì màu hồng đất rất là đẹp rồi tôi mê nó lắm luôn á rồi giờ màu hồng đất nha son này rất là đẹp rất là e màu rất là lì luôn Thanh Nhã ơi Son này là son của công ty Người ta đưa ra giá là 265k Và có phiếu bảo hành Em nghĩ sao em bán 230k vậy Hả Là son giả hả Hoặc là giả mang Mọi người ơi nói chung là mọi người hãy liên hệ với bé em Liêu Phương đi Còn những người khác bán thì chăm không có đảm bảo về chuyện đó nha Nghĩ sao dòng son này dòng son của công ty người ta đưa ra một cái giá niêm yết đó là 265k mà đi bán 230 Thì nghĩ làm sao Có giả không vậy trời Ôi em quyết định lấy màu hồng đất rồi Em không có cho chị Trân nữa đâu <laughs> Màu hồng đất đẹp quá à, em, em, em, em sổ chị Ôi màu hồng đất tay quá Jonathan Tùng Nguyễn có tôi mê Em cũng mê nè màu hồng đất đẹp Ôi là đẹp Mọi người chờ tí nha Lúc đầu đánh lên nó thì môi nó sẽ hơi bóng nhưng mà một tí thôi là môi nó sẽ lì lại và cái màu nó rất là đẹp đẹp không màu này cực kỳ tay luôn đây ừ hồi nãy đúng rồi dòng son này chị thấy là bán 265k một cái giá rất là hợp lý là tại vì khi mà mua son còn được tặng cả một cái chai nước tẩy trang nữa cho nên bạn nào mà bán giá thấp hơn thì chăm thiết nghĩ là không biết là bạn đó tại sao bán cái giá thấp hơn nữa mà giá này là giá công ty niêm yết cho tất cả các bạn mà đúng không đúng rồi son này là không có chì nha ngân nguyễn ơi màu hồng đất đây mọi người cực kỳ tay luôn trời mê quá vậy trời mà tình hình là mấy chị ở spa đã dành mỗi người một cây rồi cho nên là bé Phương à đây là lần thứ ba chị nhắc lại rồi em nên tặng cho chị một bộ <laughs> màu hồng đất nè à, Thái Tuyền à, tiếp màu khác đi chị ok chờ chị xíu nha để cho mọi người nhìn thấy được cái rõ cái màu này tí đã à, Hoàng Bách mua thế nào ạ à? Em ơi em vào Facebook của Eo Phương chỉ có tag trên livestream á Mọi người vào đó inbox cho bé và đặt son nha Có phiếu bảo hành luôn Rồi đẹp quá Không không thể nào tưởng tượng được mà hồng đất rất là tay nè Rất là tay, tay ba lô luôn Mà hồng đất Hồi nãy giờ màu nào cũng đẹp hết đó chị Ủa vậy hả? Nói chung là không có màu nào dành cho chị đâu Ở đây bảy người mọi người đã dành hết rồi em còn có cây nào nè em đang thiết nghĩ là em có rút lại cái lời hồi chiều em nói là tặng cho mỗi chị một cây hay không tại màu đẹp quá à. rồi bây giờ sẽ chuyển qua màu khác màu số 05 đó là màu cam đào wow màu cam đào cũng rất là xinh <laughs> mọi người ơi mọi người nhớ mọi người nhớ lấy uh, lấy uh, chai tẩy trang ra xài nha đúng rồi à, cái này hàng giả rất là nhiều nha mọi người cho nên là khi mà mọi người mua ở ngoài với một cái giá khá rẻ thì Trâm không thể nào mà đảm bảo cho mọi người đó là hàng thật hay không còn bây giờ bé Lê Phương là bé em của Trâm và bán cái dòng sau này Trâm thấy rất là tin cậy cho nên là mọi người hãy liên hệ với bé Lê Phương Trâm chỉ nói vậy thôi còn ham rẻ thì chết đáng chịu mọi người chỉ cần lấy một ít dầu tẩy trang và bỏ lên đây là ra hết luôn rồi sau đó chúng ta phủ một lớp phấn nhẹ lên môi để cái màu màu môi của ta nó nó nó nó, nó chuyển về cái màu bình thường để mình đánh màu son khác lên thì nó sẽ rõ hơn Phương à em phải hậu tạ chị một bộ son khác đi chị, chị test cho em đến những bảy màu đó Phương hà Rồi màu 05 đó là màu cam đào Màu này cũng cực kỳ trang nhã và bí ẩn <laughs> mình dùng từ trang nhã thật là ghê đúng không Đây Son này là son của Việt Nam nha mọi người Nhưng mà có giấy ờ, có giấy đàng hoàng Và có phiếu bảo hành đàng hoàng Trâm được tặng 7 màu cho nên là hôm nay Trâm sẽ rảnh và test cho một người hết 7 màu luôn Màu này là màu cam đào Mình coi màu trăng đào, cam đào này nó như thế nào nha Đây màu cam đào nha Sao màu nào cũng muốn lấy hết vậy? Lên hình đẹp không chị? màu này là màu cam đào bây giờ trâm sẽ để cái màu môi không ở trên và màu môi ở dưới nè mọi người thấy không màu cam đào cực kỳ xinh luôn là màu cam đào mọi người ơi à, Trâm là diễn viên cho nên là Trâm không thể nào mà giới thiệu cho một người mọi người một cái dòng son giả được cho nên các bạn nào vào cái livestream này và báo một cái giá đó là 230 hoặc là rẻ hơn cái giá mà niêm yết của công ty đưa ra thì Trâm không chấp nhận chuyện đó cho nên là mời mấy bạn đi ra dùm Trâm nha Ok màu này là màu 04 màu cam đào ấy lộn không năm không năm cam đào nha mọi người nhớ rõ màu để mà inbox cho bé phương nha trời đánh ờ, sao nhẹ nhàng dịu dàng dữ vậy trời bị bánh bèo luôn á hả cam đào đẹp quá nè cảm ơn mọi người cam nào xinh quá đúng rồi màu này đẹp lắm luôn á đăng ký cái màu coi chị chị chọn màu nào nhanh đi hết màu đáng chịu nha yeah, ai mà bán rẻ hơn thì mời đi ra dùm mọi người đừng có vào đây và nói là ờ em bán cái dòng son này mà rẻ hơn tại vì dòng son là dòng son niêm yết của công ty mà người ta đưa ra một cái giá như vậy rồi mà trâm thấy rất là rẻ tại vì nó vừa tặng thêm một cái chai tẩy trang nữa mọi người ham rẻ mua đi rồi hư sơ môi đáng chịu trời giọng của tôi thấm thoát ở đâu vậy ừ, rồi tiếp tục màu 06 nhá màu này là màu ờ, cam đào 05 nè màu 06 đó là màu cam đất wow màu này cũng rất là tay và sang màu 06 N06 nha Trời ơi nhiều quá à Màu nào cũng đẹp hết trơn á Chịu sao nổi đây trời Tẩy trang Môi Dùng một ít dầu nè Một xíu xịu dầu thôi là đã tẩy được rồi Cảm ơn chị Thanh Bình Màu rất là đẹp Nhưng mà chị khen em đi chăng nữa Thì chị cũng không được cây nào đâu chị Bình nè à. màu đẹp quá Rồi bây giờ Trâm sẽ đánh một lớp phấn lên cho nó đều màu rồi bây giờ trâm sẽ đánh cho mọi người xem màu cam đất nha em cứ để em chị tự á cho màu cam đất nhá màu cam đất nha màu 07 đó là màu đỏ tươi còn bây giờ mình đánh màu cam đất nè à, lên màu đỏ luôn á màu này cực kỳ tay luôn thái tuyền ơi màu màu không bảy là màu đỏ tươi nha còn màu không này không sáu là màu cam đất màu son này là dòng son kem lì và đặc biệt là không có chì và thủy ngân không gây hại cho môi màu này màu cam đất nhá màu cam đất nè tay quá son này là son rô nha mọi người màu cam đất nào nào cũng đẹp luôn á trời Đẹp không chị Bình? À, dính son rồi Màu này rất đẹp nha mọi người Cam đất à, Một hộp như vậy á Là một cây gồm có một cây son Và tặng kèm thêm một chai tẩy trang Là 265k Mọi người có thể inbox cho bé Ellie Phương trên cái livestream của Trâm Trâm đã tách bé rồi nha còn mọi người mua ở ngoài thì Trâm không đảm bảo được là hàng có thật hay không thì chuyện đó Trâm không đảm bảo được cho nên là khi mà bị mua hàng giả rồi thì đừng cái vào cái livestream này sao chị Trâm giới thiệu xong giả là không được nha cái đó là không được rồi đó uhm, màu cam đất đẹp quá đó hồi nãy son nó hơi bóng nhưng mà khi mà mình đánh lên một tí rồi á thì cái cái môi của nó mình nó nó sẽ lì lại tay Rồi bây giờ tiếp tục đó là màu à, Màu 07 nhá Màu 07 là màu đỏ tươi Màu này Trâm cũng rất là thích Đi tiệc hay là đi à, quẩy <laughs> Thì mình xài cái màu này Mọi người thấy rõ màu cam đất chưa Màu rất là đẹp luôn á Cảm ơn mọi người Tết màu nào cũng đẹp hả không phải là tết màu nào cũng đẹp đâu mà vốn dĩ cây son rô này màu nào cũng đẹp màu nào cũng rất là hiện đại cũng rất là trẻ trung và hợp với lại xu hướng xu hướng bây giờ là mình sẽ xài những cái dòng son mà màu nó tông trầm thì sẽ rất là sang bây giờ tiếp tục à, trời ơi tôi rọi đèn vô luôn nè ồ oh, đẹp không màu cam đất nha mọi người thấy rõ không thấy tôi thật là ghê gớm không tôi còn rõ đèn vô được cái son của tôi luôn nè đó em khua biết không <laughs> ráng đi một màu nữa là hết rồi mọi người nhớ tẩy trang môi nha giờ tới 07 nè chờ xíu cho màu môi nó về đúng với màu thật của nó Rồi, bây giờ mình sẽ đánh màu cuối cùng đó là 07 đó là đỏ tươi dành cho một cô nàng xinh đẹp, trẻ trung. Cảm ơn Nga Lưu. Màu nào cũng đẹp. Phá trên đó nào. Yeah. Rồi, màu đỏ tươi nha. Đỏ tươi nhá.